V dấu giới thiệu khả năng chống thấm của tường gạch G, VE dấu và so sánh khả năng chống thấm với tường gạch truyền thống. Để so sánh khả năng chống thấm của tường xây gạch G, VE dấu với gạch truyền thống, chúng ta xem xét cấu tạo và liên kết của hai loại tường trên. Tường G, VGO e, có thép liên kết ở đỉnh tường với dầm, tường gạch truyền thống chỉ chèn vữa, khó kín mạnh. Vì có tác động của môi trường, gió bão, nhiệt độ thay đổi, tường truyền thống co ngót gây nứt, tường GVRO vẫn ổn định. Khi mưa, nước sẽ dễ dàng thấm vào trong tường qua vết nứt, ngấm vào gạch, xuyên vào bên trong ở tường gạch truyền thống, còn tường GVRO không nứt, vẫn khô ráo. Mặt khác, mạch vữa tường GVRO được nhồi nén kỹ trong khuôn kín đảm bảo đặc chắc, chống thấm tốt. Tường gạch truyền thống chèn mạch hở, độ nén yếu, bị rỗng, thẩm thấu lớn, hơn nữa gạch truyền thống hút ẩm từ ngoài vào. Để thử trực quan khả năng hút nước của gạch cờ, vzo và gạch đỏ hay bê tông, ta tưới lượng nước nhỏ lên bề mặt các loại gạch trên. Gạch đỏ và gạch bê tông thường hút ngay hết nước vào bên trong, đợi một lúc sau mà gạch cờ vzo vẫn không hút nước, lượng nước nằm trên mặt không thay đổi. Bê tông gạch cờ vzo mắc từ 150 trở lên, còn vữa chát tường truyền thống mắc 75 đổ về, nếu tường gạch truyền thống tô mắc trên 75 thì khả năng lướt chân chim rất lớn, nên khả năng chống thấm bề mặt gạch cờ vây dấu. Tốt hơn tường xây gạch truyền thống. Kết luận, tổng hợp các yếu tố gây thấm kể trên cho thấy rằng khả năng chống thấm của tường xây gạch cờ VZO tốt hơn hẳn tường xây gạch đỏ hoặc gạch bê tông thường. Gạch cờ VZO là sản phẩm thuộc Công ty cổ phần xây dựng VRO giới thiệu quy trình thi công giải pháp tường nhẹ không chát GVRO. Bước 1. Định vị tường, khoan cắm thép neo cột. Tường được bật mực định vị trên sàn cột, khoan trở thép neo V6 khoảng cách 255mm theo mạch vữa trên mặt cột. Vữa rắn gạch bằng hồ dầu xi măng tinh được bơm chít để liên kết hai mặt bê tông của gạch. Bước 2. Xây gạch GVRO Gạch GVRO có cấu tạo hai lớp bê tông có khung cốt chịu lực được liên kết bằng hệ thanh đỡ tạo thành kết cấu không làm việc ba chiều lõi xốp EBS nằm ở giữa có trọng lượng nhẹ, có tác dụng tiết kiệm bê tông ở trục trung hòa nên ít tham gia vào chịu lực, góp phần làm giảm trọng lượng cho tường. Gạch GVRO được lắp đặt nối tiếp nhau, khoảng cách các lõi xốp tạo thành các khe sườn chịu lực. Khoảng trống này được lấp kín bằng lớp vữa rót mắc cao có kèm phụ da hóa dẻo. Hàng gạch tiếp theo được đặt sau lem mạch, tiếp tục rót vữa để lấp đầy các khe sườn. Lúc này khe sườn hình thành hệ lưới ô cờ chịu lực rất cứng chắc và bền vững cho tường. Do lõi xốp nhẹ được tạo hóc, mặt cắt tường gồm 5 lớp không đồng nhất liên tiếp làm tăng hiệu quả ngăn cản nhiều giải bước sóng âm và nhiệt, tăng khả năng chống nóng và chống ồn cho tường. Gạch GVRO có trọng lượng nhẹ, kích thước khổ lớn nhưng vừa tầm tay thợ xây. Xây một viên gạch GVRO bằng 10 đến 20 viên gạch đỏ truyền thống nên tốc độ thi công nhanh và thực sự ưu việt. Đỉnh tường được xây kín bằng viên gạch chèn đỉnh, gạch được chế tạo sẵn bịt kín bốn cạnh, khi xây có đóng chèn nêm giúp mạch vữa luôn căng đầy, đỉnh tường từ đó đủ khả năng chịu nén và có độ linh hoạt cần thiết. Các ưu điểm có thể kể đến của tường gạch GVRO đó là tường có tốc độ xây dựng nhanh và thi công đơn giản. Các công tác thi công đều liền mạch không cần chờ đợi, giảm tối đa chi phí nhân công và vật tư thiết bị sử dụng. Gạch GVRO có lõi xốp đồng nhất nên khả năng cách âm, cách nhiệt ưu việt hơn hẳn so với tường gạch truyền thống. Các công trình xây dựng bằng giải pháp gạch GVRO thường mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, ít hao phí về năng lượng, tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng, không mất chi phí xử lý chống nóng, chống ồn, giảm giá thành trong xây dựng. Do gạch GVRO nhẹ hơn nên hệ kết cấu móng, cọc, khung cột đỡ cũng nhỏ hơn, Tường mỏng hơn nên mặt bằng công trình mất ít diện tích tường chiếm chỗ sẽ mang đến một không gian rộng hơn, tối ưu về công năng và diện tích sử dụng. Các vị trí ô góc cửa không cần làm lanh tô cũng rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí thi công. Mặt bằng thi công sạch sẽ, hạn chế tối đa rác thải trong xây dựng. Với những ưu điểm nổi bật trên, giải pháp gạch GVRO đang góp phần mang lại những không gian kiến trúc thoáng đãng hiện đại, tạo ra sự linh hoạt đa dạng cho các mẫu nhà, công trình xây dựng, kiến trúc theo yêu cầu của khách hàng.